là tính cách F nha tính cách F là gì do it together có nghĩa là làm cùng nhau họ thích làm trong tập thể đám đông họ là những người sợ phải tiên phong lắm họ không dám giơ tay không dám tiên phong đâu mà họ đều phải sao đi theo người khác trong cái à, gọi là bán hàng trong hội thảo các anh chị ạ à, chúng ta đi tham gia vào những chương trình hội thảo á sẽ thấy những người này sao ạ à? họ rất là sao ạ à? ít hơi ít nói một chút xíu hơi hiền lành nhu mì một chút xíu người này dịu dàng ân cần đồng đội hòa ôn hòa và tinh tế lắm người này phù hợp với những công việc gì các anh chị comment xuống công việc đi ạ à. để chúng ta định hướng nghề nghiệp cho con định hướng được nghề nghiệp cho con anh dắt tay nói là trầm tính nhẹ nhàng minh ngọc nói là chậm mà chắc rồi đức phong chăm sóc khách hàng đúng rồi anh đức phong ơi tuyệt vời luôn cô giáo nói làm việc ôn hòa đúng rồi những con công việc nào là liên quan đến phục vụ con người phục vụ cho người khác thì nhóm tính cách S này làm rất tốt nha các anh chị thứ nhất là gì các anh chị giáo viên tính cách S làm công việc giáo viên thứ hai làm y tá thứ ba chăm sóc người khác làm bác sĩ tâm lý hoặc là làm trong công việc gọi là quản lý nguồn nhân sự hoặc làm những công việc công tác xã hội để phục vụ cho người khác làm bác sĩ làm y tá làm giáo viên và đặc biệt các anh chị sẽ thấy rằng đa phần là những người tu sĩ tu sĩ sơ cha hoặc là những thầy tu á, thường thường họ họ là những người sao ạ à? rất là hiền lành ôn hòa họ không có anh gì vậy ưu điểm của những người này là gì các anh chị hãy comment xuống bên dưới để kim biết là các anh chị có biết ưu điểm của những người này không bác sĩ nha sĩ anh Jack fan dạ, cảm ơn Jack fan đúng rồi à. phục vụ cho người khác họ không nề hà họ sẵn sàng làm những công việc phục vụ cho người khác họ làm còn gọi là những công tác gọi là sơ việc rất là tốt thì ưu điểm của những người này thì sao các anh chị trung thành trung thủy biết lắng nghe đáng tin cậy họ lúc nào cũng nghĩ cho tập thể hết được rồi à, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác luôn thấu hiểu họ là những người có chỉ số trí tuệ cảm xúc yêu IQ rất cao họ ít nói họ trầm tính họ không có bộc phát tính cách ra bên ngoài như nhóm tính cách đi và tính cách ai họ nội tâm nhưng mà họ lại có khả năng thấu hiểu rất tốt sẵn sàng bao dung độ lượng và người này là một trong những người rất dễ bị tổn thương nhất trong bốn người trong chuyện tình cảm trong công việc bởi vì tính họ hiền lành và cả nể không dám quát tháo người khác thằng đi thì có thể là quát thấy cái việc gì không ok là nó rất thẳng thắn nhưng mà tính cách ai này sao à hiền lành không thích gọi là chiến tranh không thích mâu thuẫn xảy ra đôi khi họ sẽ nhận cái phần thiệt thòi về bên mình họ là những người uy tín từ bi lễ phép bao dung rộng lượng ít nói thấu hiểu nha các anh chị nha người này có tính cách rất là ok nhưng họ lại cũng có những cái khuyết điểm mà họ cần phải sửa chữa các anh chị ạ à. khuyết điểm của họ là gì các anh chị nếu như anh chị nào thuộc nhóm tính cách này thì có những khuyết điểm mà cần phải sửa chữa nếu không người này sẽ bị thiệt thòi lắm sẽ không thể nào phát triển trong cuộc sống rất khó có thể phát triển trong sự nghiệp bởi cái tính cách của họ hơi trầm tính cách em là khuyết điểm là gì anh chị hơi nhạy cảm và yếu đuối hơi thiếu quyết đoán cả tin mềm lòng thường là đi theo sau người khác không dám tiên phong giống như tính cách đi đâu không dám lập định bỏ lỡ rất nhiều cơ hội thiếu năng động bởi vì họ bước đi rất chậm lời anh tiếng nói rất là chậm đó là những khuyết điểm của họ khiến cho họ không phát huy được tài năng của mình khi kể câu chuyện nha ngày xưa trong gọi là tam quốc chí á, thì cái người này là lưu bị các anh chị ạ à Lưu Bị ngày xưa chỉ có là Quan Vũ với là Trương Phi nhưng mà muốn phát triển sự nghiệp thế là nghe nói là có Ngoại Long Tiên Sinh Ngoại Long Tiên Sinh gọi là Khổng Minh đó là một người tài giỏi được uh, có một vị thần đó là là đề xuất với là với lại um, Lưu Bị á muốn chiếm được thiên hạ phải có một trong hai người thứ nhất là Long và là Hỏa Long Ngoại Long Ngoại Long Tiên Sinh là Khổng Minh người thứ hai là Phùng Sồ Bàn Thống có một trong hai người này thì sẽ thống nhất được thiên hạ thế là lưu bình phải ba lần bốn lượt tới nhà của gọi là khổng minh gia cát lượng để mà tìm gặp cái vị gọi là ngoại long tiên sinh này nhưng mà không được đến lần thứ ba thì tới thì thấy ông ta đang ngủ phải đứng ở ngoài chờ sau khi chờ xong rồi được tiếp kiến rồi thì bắt đầu là vô là ngoại long tiên sinh là vé là cái bản đồ cho ông ta thấy lúc đó khi lưu bình là người có tâm huyết nhưng chưa có tầm nhìn nha anh chị khi gặp khổng minh là chưa có tầm nhìn chưa có chiến lược chỉ biết đánh thôi biết đánh và biết chạy thôi chưa có thấy tầm nhìn thì khổng minh vé cho cho gọi là khổng minh à, à, đúng rồi giá các lượng vé cho lưu bị cái tầm nhìn bây giờ phương bắc thì có nước ngụy gọi là nước ngụy của tào tháo phương nam Đông Nam thì có Tôn Quyền đang nắm giữ Muốn tạo thành thế chinh phạt thì ngài phải dời về bên đâu Tây Thục đây là đất của ngài là đất của gọi là con cháu nhà họ Lưu gọi là Lưu Quang, á, Lưu Hán cao tổ cách đây 200 năm 300 năm xây dựng cơ đồ của nhà Hán cũng từ đây mà ra ở đất nước gọi là Tây Thục dễ phòng thủ khó tấn công có khả năng phát triển sau này khi mà phát triển mạnh mẽ rồi thì Tây Thục phát triển mạnh mẽ rồi thì sẽ bắt tay với lại tôn quyền ở phía đông nam tạo thành một cái thế trên vàng hai bên liên minh với nhau cùng đánh lên trên phương phương bắc của gọi là nước nước nguy của tào tháo thì mới có khả năng chiến thắng được và phải đi về tây đi về tây hục đi thì uh, thì sau khi mà được gọi là gia cát lượng khai sáng cho mình về cái tầm nhìn chiến lược chiến lược rồi cái tầm nhìn rồi thì thì gia cát lượng thì lúc này thì sao các anh chị thì lưu quỳ á mới bắt đầu là là cầu xuống quỳ xuống cầu xin quỳ xuống cầu xin Gia Cát Lượng theo mình xuống núi thì Gia Cát Lượng nói rằng tôi chỉ là một học sĩ thôi chỉ một người gọi là người thường thôi áo vải thôi tôi muốn sống cuộc sống yên vui học tập ở quê nhà không có muốn xuống núi và tôi chỉ là người gọi là hèn kém thôi còn rất nhiều anh tài ở ngoài kia thì người hãy đi tìm người khác đi thì lúc này lưu bị quỳ xuống khóc van xin ngoài kia thiên hạ đang gọi là bị gọi là thiên hà ngoài kia đang là dầu sôi lửa bỏng bao nhiêu người đó phải tan nhà nát cửa rồi bây giờ xin gọi là xin ngoại long tin xin hãy vì trang Sơn Thiên Hà hãy đi cùng tôi xuống các anh chị thấy không người mà nhóm tính cách thép này nghĩ cho người khác ông ta không quản ngại mình là một người đang lãnh đạo một quỳ xuống khóc xin thì cũng chính vì cái điều này mà ngoại long tiên sinh mới đi theo lưu bị đi xuống dưới đi đánh thiên hà các anh chị ạ à. có nghĩa nhóm tính cách thép này là một người rất là tình cảm là một điểm mạnh nhưng mà đôi khi vì quá yếu đuối yếu mềm dẫn đến cái việc gì các anh chị hành quân bị chậm chế đáng lý ra là thành công từ lâu rồi người ta luôn đặt câu hỏi tại sao mà lưu bị á, người ta nói chỉ cần một trong hai quân sư giỏi nhất trong thiên hạ một là ngoại long tinh sinh ngoại long gia các lượng hai là phụng sồ bàn thống chỉ cần một trong hai người này có được một trong hai người này sẽ thành công nhưng mà sao ạ à? lưu bị có cả hai luôn nhờ hai người này liên minh lại hợp chí lại đã thắng được cái trận xích bích gọi là Tào Tháo đem 100 vạn hùng sư xuống đánh nước gọi là đông gọi là nước ờ, gọi là đông nam ở bên ờ, gọi là của Tôn Quyền á Tôn Quyền đánh nhưng mà nhờ vào bàn thống và nhờ vào ngoại long tiên sinh hỏa long một bên ngoài hỏa long một bên là phùng sồ rất là mạnh thắng được trận xích bích luôn nhưng mà tại sao mà gia các lượng mà sao lưu vị không chiếm được thiên hạ thậm chí là có cả ngũ hộ tướng luôn ngũ hộ tướng là gì triều long triều Tử long rồi uh, quang vũ rồi rồi là trương phi rồi có cả má siêu má siêu đánh gần bằng với lại Lữ bố luôn cộng thêm mà hoàng à, hoàng cái nữa thì tại sao mà đánh không lại trong khi rất là đầy đủ mà lại thua cuối cùng cái người chiến thắng cuối cùng lại các anh chị là tào tháo tào tháo mới là bậc gọi là lãnh đạo thiên tài mặc dù ông ta không có nhiều gọi là ngôi sao trong đội hình của mình nhưng cuối cùng ông ta vẫn là người chiến thắng nước ngụy vẫn là cái nước mà vừa thâu tóm tất cả bởi vì sao cái tính cách của lưu bị á, rất là mềm mỏng không làm khó làm nên việc lớn được năm xưa gia gia các lượng nói bây giờ phải đánh tích châu đi đánh kinh châu đi phải có được hai cái thành này thì mới thành công được nhưng vì sao lưu bị cả nệ tại vì cái thành kinh châu này á, là cái người họ hàng xa cùng thuộc nhóm gọi là họ hàng trong nhà hán làm sao mà mình đi cướp thành của người khác được còn gặp như là tào tháo là quốc ngay thấy có lý thấy logic thấy hợp lý chiến lược ok là sẽ đánh hoặc là chiêu hàng nhưng vì tính cách cả nè của Louis nên khiến cho cái việc mà thống nhất đất nước nó bị kéo dài đến như vậy mặc dù trong tay có đầy đủ phục sồ và hòa long và ngũ hộ tướng luôn đó là lý do tại sao cái người mà đây là chính là khuyết điểm của người nhắm tính cách ép rất khó làm nên việc lớn là vậy các anh chị có thấy hay không ạ à? hay thì comment xuống bên dưới là hay à ở đây ai là những người mà gọi là theo gọi là theo team của Tào Tháo đâu ạ à? comment xuống bên dưới không bớ kiến có thấy hình như là anh anh à, anh Dũng là là là đi theo team của Tào Tháo là không ạ à? <laughs> đúng rồi chị Minh hòa nói là cạ nệ bởi vì cái tính cạ nệ nên rất khó làm nên việc lớn nếu như chúng ta có con là nhóm tính cách S muốn đốc thúc con phải gia tăng cái chỉ số hành động của con lên quyết đoán lên con phải quyết đoán lên phải cho con của mình học nhân viên của mình có quyền ra quyết định và đốc thúc ra quyết định và hành động còn không á, người này sẽ bị thuộc lùi lúc nào cũng muốn thuộc lại phía sau á, ảnh mình ở trong đám đông không dám thể hiện mình rồi ok các anh chị có ai đi theo là team của uh, Lưu Bị thì comment xuống bên dưới số 1 ai đi theo team của uh, Tào Tháo thì comment xuống bên dưới là số 2 à anh Phan Văn Khoa số 1 số 1 vẫn là một số rất là tuyệt vời có như nhóm tính kép F nha họ vẫn có những cái rất tuyệt vời các anh chị ạ à. rồi cho Kiên biết là ở đây ai là người thuộc nhóm tính cách S thì sao ạ? À? Comment xuống bên dưới là số 1 cho Kiên đi ạ. À. Tôi là nhóm người tính cách S là người ôn hòa, hòa bình, nhấn nhịn, chấp nhận. Rồi, bạn Như là thích Tào thảo là rất tuyệt vời. Rồi, chị Yến Lam là người nhóm tính cấp S tôi Đức Phong là nhóm tính cấp S Quang Quỳnh cũng là nhóm tính cấp S đúng rồi Quang Quỳnh lần đầu tiên gặp Quang Quỳnh là một người rất là tử tế rất là hiền lành rất là tính cấp rất là hiền lành dễ thương rồi Vũ Trọng Lực là tôi số 1 là nhóm tính cấp F tính cấp F chiếm tới 35 phần trăm dân số nha các anh chị tính cấp F 35 phần trăm dân số rất là đông rồi cự trị của người này thì sao các anh chị rất là mềm mỏng rụt rè hơi trầm rất là trịnh trọng giọng nói thì sao các anh chị giọng nói thì rất là nhẹ nhàng rất là mềm mỏng rất là từ tốn đi nhẹ nói khé cười miệng chi nói nhẹ nhàng lắm có phải không anh chị người này nói chuyện rất là từ tốn rất là nhẹ nhàng hiền lành nghe cái giọng là biết người này hiền rồi lành tính rồi rồi tướng đi rồi mọi thứ mình đi á mình dáng vẻ mình đi mình rất là hiền có thể thấy từ bên ngoài luôn rồi giao tiếp thì sao các anh chị người này á, giao tiếp á, thì thường hay nói về gia đình cùng nhau nói chuyện có phần hơi hơi không không rõ ràng mặt lạc lắm rồi minh hòa cảm ơn chị minh hòa rồi khi nghe điện thoại các anh chị ạ à, mình sẽ nghe cái người này nói chuyện điện thoại rất là sao à nhỏ nhẹ giọng nói rất là nhỏ nhẹ thậm chí ví dụ như mình mình nói mà nhỏ nhẹ quá là là con trai đôi khi mình hay bị người khác gọi là chị lắm à, alo em chào chị à. tại vì cái giọng nói của người người nam của người s này á họ cũng rất là tính rất là nhu mềm họ ghét cái gì các anh chị những người nhóm tính cách S này ghét bị người khác làm sao ghét chiến tranh lắm ghét gây gỗ lắm gặp chiến tranh gặp gây gỗ gặp cái nhau họ sẽ tìm cách né thậm chí là sao họ nhường nhịn luôn để cho qua chuyện. có đúng không anh chị có đúng không các, các anh chị thuộc nhóm tính cách ép có phải không mình rất là ngại cái nhau không có thích xô sát cái nhau mắng mỏ đâu mình sẵn sàng chịu thiệt thòi về phần mình những người này thích gì thích gia đình thích quan tâm đến người khác giúp đỡ người khác đó rồi chỗ ở thì sao các anh chị treo hình gia đình cộng đồng người này chạy xe cũng từ tốn lắm các anh chị ạ à. không có thích háo thắng đua xe với người khác đâu chạy rất là chậm chậm chạy rất là từ từ thậm chí là tông xe cũng không cãi nhau luôn vì sao à họ không thích cãi nhau họ không thích chiến tranh đâu lớn mà tông xe thì họ xin lỗi rồi họ đi thôi người này trang phục thì như thế nào các anh chị những người này trang phục như thế nào comment xuống bên dưới cho kênh biết đi nhóm tính cách em này trang phục như thế nào nãy giờ chắc anh chị không biết có ghi chép nhiều không mà nãy giờ ít comment quá những người này mặc đồ như thế nào trang phục như thế nào để các anh chị comment nhiệt tình lên ạ à. đó là cái cách mà chúng ta học bài chúng ta học cách là nhanh hơn Phan Văn Khoa anh Khoa đúng rồi đơn giản long đẳng đơn giản chính xác anh chị ạ à. rất là chính xác ngay cả những người này khi giàu có rồi họ mặc đồ vẫn đơn giản họ giống như người thầy tu á màu minh hòa màu diệu đơn giản gọn gàng lê tâm gọn gàng đơn giản đúng rồi các anh chị ạ à. họ mặc đồ rất là đơn giản ngay cả khi giàu có họ vẫn mặc đồ đơn giản tại vì họ không thích thể hiện mình thằng đi á cái ai á thích thể hiện mình ra bên ngoài cho người khác thấy cái đồ đạc quần áo của họ nhưng mà tính cách s thì làm sao ạ à? giấu mình ở trong tập thể mặc đồ làm sao cho nó làm sao nó phù hợp là được rồi và đi ăn tiệc mà ăn tiệc gì các anh chị đi ăn tiệc đám cưới này kia thì họ là những người như thế nào thằng đi á, đi trong đám tiệc nó sẽ ngồi im và nó ngồi ở vị trí vip ở vị trí gọi là đầu còn tính cách ai vui vẻ hạt mát đi đi đám cưới thì lúc nào cũng cầm cái ly rượu ly bia mà đi đi chào bàn vô vô còn nhóm người tính cách S thì sao các anh chị đi ăn đám cưới thì họ sẽ thể hiện như thế nào đây anh ba nhá nhầm đơn giản đúng rồi thì khi mà đi ăn đám tiệc các anh chị nhóm tính cách S này sẽ khiêm tốn và đi quan tâm người khác bạn ăn gì không có cần lấy nước không rồi có ăn cái gì không mình lấy cho có nghĩa là đi quan tâm người khác người này làm công việc phục vụ rất tốt quan tâm đến người khác rồi nhân vật là gì các anh chị trong tây du ký thì người này nhóm tính cách gì là ai đường tăng á còn trong mà tam quốc chí á, thì người này là gì là lưu bị sống rất là tình cảm rất là hiền lành rất là nhu mềm bao nhiêu các anh chị đã thấy rõ được tính cách s DISC thì comment xuống bên dưới là ok cho Kiên biết đi thì Kiên biết rằng các anh chị nãy giờ có đang theo những gì Kiên chia sẻ không có hiểu đi không có hiểu ai không có hiểu tính F một cách rõ ràng chưa chi tiết chưa